à, xin chào thầy anh em nhé à, video hôm nay thì à, thầy chúng tôi xin giới thiệu với anh em về một cái à, dòng bát tăng hình dòng bát tăng hình này thì anh em à, sử dụng để chơi sóc đĩa bịp hiệu quả rất là cao Đấy. anh em sử dụng được các quân vị nhé từ quân đóm quân bao thuốc quân trắng hay là quân lá bài đều gì được anh em nhé đây là dòng bát à, tàng hình anh em có thể kiểm tra bằng cách là soi đèn hoặc đèn soi này đó nó là trong đúng không? bao cho soi đèn này Đấy. anh em có thể cho nhúng một nước này hay là khò qua lửa này thì ok anh em nhé đó. anh chưa rất là ok quân thì sử dụng quân não được anh em nhé quân đóm quân bao thuốc quân lá ờ, bài hay là quân trắng thì cả anh em mà sử dụng ờ, quân đỏ vẫn dùng ờ, đánh được bây giờ thì mình sẽ vào test thử cho anh em vài tiếng để anh thấy độ sắc nét được mắt cam thì trong lòng bát anh em nhìn này nhìn rất là thật luôn không có một cái điểm nào nhận biết hoặc là điểm nào khác biệt cả Đấy, rất là dễ có mặt khác người khác còn khi chơi thì đây là dòng bắt tiết kiệm điện này anh em sử dụng là tôi cứ bấm này bấm khiển để mở mắt bấm mở mắt này thì mỗi lần xem anh em um, chỉ bấm một nút này thôi là em thấy được quân vị bên trong đấy thì em phải dùng màn não được nhé màn à, điện thoại màn dây hay là kết nối wifi bằng màn của anh em cũng được thì cái à, bàn đó tôi hướng dẫn em sau anh em à, cùng nhìn tôi à, các bài tiếng anh em xem này bộ sắp xếp nó này Đấy, sắp đôi anh em nhé Đấy, sắp đôi này ba đen này anh em nhìn rõ nhỉ Đấy, ba đen này cho, anh em xem gần cho anh em xem này vâng rất là rõ tiếp tục này vẫn ba đen này Đó. sắp đôi anh em này tiếp tục em này tứ trắng này em à, dùng cái màn à, có thể bắt xa từ màn đến bát khoảng tầm 20 mét đấy rất là xa luôn để anh em kỹ thuật rất là ok đây ba trắng một đen này cái màn của nó có thể bắt xa được 20 mét từ à, màn đến bát bắt xuyên tường 20 mét cho nên là anh em sử dụng để làm kỹ thuật rất là thoải mái ngồi ở xa bắt à, phím nhau được đây dòng bát tiết kiệm điện anh em à, có thể sử dụng được 5 à, đến tiếng đồng hồ cũng không hết pin đây này tứ đen anh em này đây là dòng bát long phương phổ thông thì ngoài dòng bát này ra thì cơ sở còn có rất nhiều mẫu bát khác như là bát hoa Đấy. bát trắng tinh bát hoa đây bát này tôi chơi cho điện vào điện Đấy. một bát hoa này là một trong những dòng bát uh, hình để em uh, chơi sóc đĩa anh em nào mà có những cái mẫu bát mà hay chơi mà không có trên thị trường hiện nay thì em có thể gửi mẫu tôi sẽ làm cho anh em một cái à, cho anh em thứ nhất và pin thì rất là khỏe luôn anh em mình ra vừa rõ ra nó pin nó khỏe ba trắng này anh em nào nhu cầu về cái dòng bát tặng hình này thực hiện qua số điện thoại à, 0974 07 thứ ba đặt tuân cao anh em nhé xin chào nha